chào ờ, quý và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh thì hôm nay ờ, chúng tôi xin ờ, giới thiệu đến quý và bà con máy cắt cỏ cần mềm Honda UMR435 LS2T thì máy cắt cỏ cần cứng của Honda nó sẽ có mã là UMK435 US2T còn đây là máy cắt cỏ cần mềm nguyên chiếc Thái Lan máy cắt cỏ đeo lưng mã của nó là UMR 435T LS2T đây đây là thông số ở đây đây là mã máy này UMR435TLS2T đây là GCAMT này là số số máy này số khung của máy này còn à, HABT 2001655 là số khung của cần lát tôi sẽ mở ra cho quý vị các bạn cùng xem còn đây là thông tin của nhà nhập khẩu này đây máy cắt cỏ Honda UMR435T LS2T do à, công ty à, Ờ, Honda Việt Nam phân phối máy có công suất 1,6 ờ, mã lực đấy cân nặng 10 ờ, kg đấy Mazda in Thái Lan sản xuất tại Thái Lan sau đây tôi sẽ tiến hành mở hộp ra cho quý vị và các bạn cùng xem sau đây tôi sẽ tiến hành mở hộp cho quý vị và các bạn cùng xem thì máy thì được nhập từ Thái Lan nguyên đai nguyên kiện như thế này nguyên thùng như thế này đây thì là đây là bên trong của máy đây thì à, kèm theo máy thì à, gồm có cái này là cái cần của nó này cái này là cần cứng này đây cái này là cần cứng còn à, cái này là dây cắp mềm của máy này đây dây cắp mềm của máy rất là mềm đấy nó được nối trực tiếp đây là cái phần động cơ của máy đây tôi sẽ mang ra phía ngoài cho quý các bạn ờ, dễ nhìn hơn đấy thì đây là cái ống cắp mềm của nó là được kết nối vào cái dây ga luôn như thế này đấy đây là cái cần của nó đây là cái tay nắm đấy thì ở chỗ cần ờ, sẽ có đây là mã cần này đây mã cần HABT 2001655 đây thì uh, nó sẽ trùng với cái uh, mã ở trên vỏ thùng như thế này đây HABT 200 1655 đấy thì lúc quý vị và các bạn kiểm tra thì uh, nên kiểm tra cái mã số này mã số này và cả mã khung nữa đây là GACAMT 6073025 là mã khung của máy thì quý vị và các bạn sẽ kiểm tra ở dưới này đây dưới này là sẽ là số khung của máy đây sẽ là số khung của máy đấy à, GCAMT 607 3205 đấy nó hơi uh, lấp một tí đấy là số khung của máy sẽ cùng với ờ, cái số khung ở trên uh, hộp của máy như thế này vâng thì uh, đây là cái uh, đờn của nó cái tay cầm này rất là vừa tay rất là dễ sử dụng cái ờ, ga của nó thì là kiểu ờ, ga bóp như thế này đấy có đây là công tắc khởi động công tắc đóng mở đấy ga của nó ga rất là hay rất là xịn sò đấy còn ờ, đây là cái đầu bò của nó đầu bò của nó cũng đây đầu đầu bò của nó thì có chữ uh, Japan Nhật Bản ở đây đấy còn ở đây là cái phần động cơ máy thì uh, sử dụng uh, động cơ GX35 đây máy sử dụng động cơ GX35 công suất uh, 1,6 HP 1,6 ngựa đây Honda GX35 made in Thái Lan sản xuất tại Thái Lan đấy đây cũng có, có dòng Honda này máy thì uh, sử dụng uh, động cơ 4 thì xăng riêng nhớt riêng đây đây là cái uh, chỗ để uh, bơm nhớt này dung tích nhớt của nó là 0,1 lít còn đây là bình xăng của nó đấy máy nhìn rất là đẹp trên này thì có dòng chữ Honda này cái chữ Honda này là nổi nhá quý các bạn sờ có thể cảm giác được này không phải là dán đâu đấy đây là bốn thì ký hiệu à, động cơ bốn thì đây quý vị các bạn có thể nhìn thấy cái bát côn của nó ở đây đấy rất là đẹp nhìn uh, hoàn thiện uh, chi tiết các chi tiết hoàn thiện rất là tốt đấy cái này là cái khóa để uh, khóa cái cần cái, cái cặp cái cái cắp mềm vào này đấy nó có một cái lẫy như thế này đấy còn à, phía bên này sẽ là cái à, bộ lọc gió và cái ga của nó đây là cái phần lọc gió của nó ở ừ, đây ở trong à, tấm à, ốp này cũng có chữ Honda luôn nhá cũng có chữ Honda luôn quý vị nhá Honda PPTD 30 gì đấy đấy 9A28T đấy nó cũng là hàng chính hãng nó có hết còn đây là ga của nó đấy lọc gió à, chế bình xăng con đấy bên này là cái à, khóa gió le gió còn à, đây là cái à, cái túi đeo lưng của nó cái bộ phận đeo lưng cái này được làm bằng à, cái này không phải nhựa đâu nhưng bằng xốp ấy rất là mềm đây rất là mềm rất là êm này đấy rất là chất lượng đây, rất là êm còn đây là hai quai đeo của nó này bằng vải rất là dày đấy hàng Honda sản xuất tại Thái Lan làm rất là chỉn chu rất là đẹp ờ, sử dụng ờ, động cơ 4 thì 1,6 ờ, ngựa đấy còn ờ, đây là các phụ kiện đi kèm theo máy thì đi kèm theo máy gồm có một đi kèm theo máy thì gồm có một quyển sách cũng như thông số hướng dẫn sử dụng này và các lỗi thường gặp ờ, khi ờ, mình sử dụng ờ, máy cắt cỏ đây là phiếu bảo hành tem bảo hành của hãng Honda chính hãng này máy cắt cỏ UMR 435T LS2T đấy thì trên phiếu bảo hành nó sẽ ghi không nó nó sẽ không ghi là mã máy đâu mà nó sẽ ghi mã cần đây HABT 2001655 đấy thì bảo hành 12 tháng quý vị các bạn lúc kiểm tra hàng chính hãng thì uh, Ờ, chúng ta chỉ cần gọi điện lên tổng đài Honda đọc cái số mà mã số cần như thế này thì tổng các bạn quý vị và các bạn ờ, kiểm tra trùng ờ, trùng với cả mã số máy của máy mình đang sử dụng thì nó là hàng chính hãng đấy là nguyên đai nguyên kiện đây là ghi thông số cũng như là cái lịch bảo dưỡng động cơ còn đây là cái túi phụ kiện kèm theo máy đây cái, túi màu đỏ rất là đẹp túi vải ngoài à, cũng có chữ Honda này đấy thì à, bên trong đây bên trong à, thì gồm có một cái lưỡi cắt cỏ vát đây là cái tấm chắn rác này tấm, tấm chắn đất đá bay vào người tấm chắn bảo vệ này đây có một cái kính nhựa bảo vệ nữa này có kính đeo này đây là phụ kiện để tháo mở máy uh, cờ lê 8 10 đấy túc nơ vít cả lê ống và cả lục lăng nữa hai cái lục lăng đây là quyển sách ghi thông số cũng như là hướng dẫn lắp đặt của máy có cả tiếng Anh này có cả tiếng Thái Lan đấy Honda Power product sản phẩm của Honda đấy thì kèm à, theo máy là gồm à, những sản phẩm đấy thì à, quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy cắt cỏ cần về Honda chính hãng nhập khẩu ở Thái Lan nguyên chiếc thì vui lòng liên hệ điểm máy Cường Linh ở địa chỉ ở trung tâm 23 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để trên màn hình ờ, quý vị các bạn có thể liên hệ và, và chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho quý vị các bạn